đây là toàn bộ cái ờ, cúp sau của con Porsche Macan đời mới nâng cấp thì bao gồm là hai cái đèn ờ, <laughs> hai cái đèn sau ở ria hai bên và toàn bộ phần cốp cũng phải thay và phần đèn này cũng phải thay rời đó phần đèn này là rời nha anh em nhé đây là phần đèn rời đây là phần cốp